Xin chào anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu bịp Đấy, anh em đi đánh tài xỉu lắc bịp tài xỉu ở sòng sới thì anh em xem video thì anh em à, cảm nhận và tham khảo cái bộ hột tài xỉu này cùng với tôi thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn hoàn toàn là không tăng tích lắc giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn của anh em đó là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé thì anh em mà đã sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu 2020 hột tài xỉu lắc theo ý muốn và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn này rồi thì anh em cũng biết là cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ chuẩn xác khi anh em lắc cái bộ hột này nó cho anh em lên đến 7 80 phần trăm đúng không ạ thì những anh em nào mà chưa tiếp xúc hay là chưa sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu này thì anh em hãy à, theo dõi video và tham khảo thêm để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái bộ hồn tài xỉu 2020 bộ hồn tài xỉu lắc theo ý muốn lắc giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn của anh em thì à, khi anh em lắc cái bộ hột này mà chưa có cái cách lắc và cái cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì à, anh em lắc cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu này anh em này tỷ lệ 5 năm anh em nhé và khi mà anh em mua và nhận cái bộ hột này rồi thì cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà có thể lắc được cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em nhé thì ờ, với cái bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn này và cái cách lắc hột tài xỉu thì anh em có thể đến bất cứ sòng sới nào để anh em đi lắc tài xỉu anh em nhé bất kể là đấu trường lớn hay là những cái sân chơi lớn anh em không ờ, ngại vấn đề gì cả riêng về vấn đề tăng tích thì tôi sẽ bao luôn cho anh em ăn thua trẻ hột anh em nhé và cái bộ hột này khi anh em à, lắc ấy thì à, cái tỷ lệ lên bão của nó rất là cao anh em nhé nó thì một cái bộ hột mà để cho anh em đi lắc ở sòng sới mà những cái yếu tố cần có ở trong bộ hột thì cái bộ hột này nó có đủ anh em nhé tỷ lệ bão có này Đấy, tỷ lệ đi đều này Đó, và anh em có thể lắc cái bộ hột tài xỉu 2020 này đi theo ý muốn của anh em lắc giữ tài giữ xỉu nữa anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em trước tiên là phần tăng tích để cho anh em cảm nhận và anh em xem cái bộ hột này nó có tăng hay là không anh em nhé trước tiên tôi sẽ dọi đèn cho anh em này Đó. hoàn toàn là trong suốt nha anh em nhé cực kỳ trong luôn không tì vết Đó. rất là trong Đó, và nâm châm thì nổi anh em nhé à nhầm xin lỗi anh em nước muối thì nổi Đó, anh em có thể thấy bộ hột nổi cực kỳ là đều không bị nghiêng hay nặng với bất cứ một mặt nào cả Đó, tài xỉu nổi đủ anh em nhé và anh em vớt hột thì anh em uh, rửa qua bằng nước để uh, tránh tình trạng nước muối bám vào những cái mặt hột kẽ hột của anh em làm bộ hột của anh em nó bị nặng nó đi không đúng tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm vào cái bộ hột tài xỉu 2020 này đây là cái cách để cho anh em có thể bảo quản cái bộ hột này nó không bị sai tỷ lệ anh em nhé Đó, và nó đỡ bị mòn hột anh em lau khô rồi sau đó anh em bây giờ tôi sẽ thử luôn nam chân cho anh em này nam châm thì hoàn toàn là không hít tôi có thể ăn thua trẻ hột cho anh em luôn bao nhiêu tiền thì tôi cũng dám chơi với anh em đấy anh em nhé đó đúng không anh em nắp này được chưa đó thì vừa rồi đã test luôn cho anh em cái phần tăng tích thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này cho anh em xem là cái bộ hột này nó đi đều như thế nào anh em nhé tài 336 lên cặp rất là nhiều anh em nhé anh em để ý cái bộ hột này xuống xỉu 223 đúng không ạ lên tài 554 lên đôi lên cặp rất là nhiều đúng không ạ xuống xỉu lại 225 lại tiếp tục lại có cặp thì cái này anh em chỉ cần lắc chuẩn tay lắc thẳng tay đều tay là anh em là nó sẽ ra cái tỷ lệ bão rất là cao đó lên tài xuống xỉu bộ hột đi cực kỳ là đều luôn anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu để cho anh em tham khảo thêm này ba bốn năm tài tôi giữ luôn tài cho anh em vài chén 2 4 5 tiếp tục vẫn là tài năm năm một vẫn tiếp tục tài tiếp đúng không ạ vẫn có đôi tiếp tục sáu sáu bốn tiếp tục vẫn là tài chén này xuống xỉu một một năm này đó thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé 134 tiếp tục là xỉu 226 vẫn là xỉu anh em nhé lại về 115 đó anh em thấy cái bộ hột tài xỉu 2020 cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn này nó cho anh em tỷ lệ lên đến 7 80 phần trăm tỷ lệ chuẩn xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em vẫn là xỉu một chén cuối cùng này chén này lên tài đó thì anh em xem video anh em cũng ờ, cảm nhận được cái bộ hột này nó đi như thế nào rồi đúng không anh em đó, tỷ lệ đi nó rất là đều chén tài chén xỉu và nó lên đôi rất là nhiều để nó chờ lên những cái chén bão anh em nhé thì uh, ờ, mai tôi làm video tôi lắc cho anh em thì thì ngày hôm nay tôi lắc nó chưa ra một trận bão nào cho anh em thì anh em à, thông cảm thì anh em lên cơ sở tôi sẽ test cho anh em xem và cho anh em test thử cái bộ một này nó như thế nào thì anh em sẽ hiểu rõ hơn về cái bộ tài xỉu 2020 bộ tài xỉu lắc theo ý muốn lắc giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn anh em nhé thì à, anh em muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu 2020 này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé thì à, cái video ngày hôm nay tôi ờ, làm đây là kết thúc anh em nào mà đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được xem những cái video mới nhất về ờ, những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên ờ, video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em